Yes sir Đến chưa Ở động đất à Không phải Đấy là bọn anh đang đi lên Ở động đất à Không phải Đấy là bọn anh đang đi lên sàn loa chưa C và à đâu, G và H để đổi nhân vật ok trước khi mình phải set setting một tí á graphic audio music 30 phần trăm sound volume bảy mươi lăm phần trăm ok music ba mươi phần trăm exit the bike à escape the bike tiếng Việt không? Không có tiếng Việt luôn. Vậy nhân vật nào đâu nhỉ? Đây, thằng này đây, thằng này trông nhìn trông xịn xịn này. Ok, start game luôn Dorio Stand here Ok Issei ơi What do I... Welcome to tutorial Try moving your character With ASDW Ok Đây rồi Pattern Shift ship một lần thôi không phải giữ to grab new track. you need wood and iron cần gỗ và sắt grab xe ok lấy diều này chặt cây này ok bây giờ lấy lấy cuốc này được đã Put bottom wall and iron onto box One left trap one get the new piece Ok Lấy uh, cho lên tàu à Bốc bốc bốc lên cho lên tàu mỏi đây là máy máy máy chế tạo à chế tạo trên tàu luôn à, à làm đường dây để nối ok để nối liền vào đây lại chặt cây đào đá tiếp kìa kìa không được tự chặt à không gỗ cho ra đây à ở đây là một cái ờ, cái cái foundation trước làm một cái móng trước mới uh, mới lại chế đường dây để tàu đi qua ok đi gì oh làm nào qua được bên kia lấy cái gì bên kia À tàu Tàu bị cháy à Lên nước thì dập Đậu phộng Lắm chuyện vậy Con trôn tám Ôi qua do hết Online local Chơi online chơi được với nhiều người à? Random match chơi chơi chơi chơi, chơi local để để để mình học chơi trước đã độ khó cái mode enlet enlit quick sandbox Enlist Enlist là chơi không lưu đâu đúng không? Chơi đến chết thì thôi đúng không? Easy Kit Extreme Hard Medium Ok medium đi Cũng chưa hiểu Cho lắm sao Tại sao đoàn tàu kia lại đâm đổ Wow Wow, cái này mình phải farm à côn luôn này control để làm gì nhưng mà mình control để làm gì nhỉ Uầy, trò này chơi đông người được này chơi hai này control để nó làm gì làm cầu à sao ta What the heck Nước Ố Nó hết, hết, hết, hết xăng à Chết mẹ tàu Tàu chưa gì đã đi rồi Uầy chạy đua thời gian à để mình hết hạn sử dụng thôi Sau chưa gì đã chạy rồi đấy gì bây giờ không có nước là sao một hai ba để chế đường dây đây, vừa làm vừa ấy luôn đấy Kìa Dây kiểu chó gì đấy sợ, sợ cho đi ngoằn nghèo thế này sini. Lên gỗ à? Nó dai tiếp đi cu. À, cháy cháy cháy cháy. Ờ, phải bị cháy rồi tay đi cu đường dây bên trên đống kìa vào phòng chơi co-op được đấy Hay đấy ui cho đi vòng vòng cắn đuôi ơi tàu lại cháy rồi à tàu chạy hơi nước à hết nước hết nước hết nước chết mẹ thằng ngu này mẹ nó nó nó nó nó để tàu cái gì đây đi được không mét luôn từ từ phải re restart restart restart này đục thẳng vào đây chứ tàu đi rồi này làm đường ra đi cu còn đợi à? Ờ, cháy tao, cháy tao, cháy. Hoạt lên trên ấy. đào đường tiêu cho bị đơ mẹ rồi đá gì foundation hết đường xa rồi làm đường xa đi u à đấy đi đúng đường không đi đến nga là được ờ à, lấy lấy lấy lấy nước bốn bổ sung nước cho tàu Đường quá em ơi Ôi, Chết con mẹ rồi Cái diu Cái diu bỏ bên kia rồi ơi lấy cái diu Đúng rồi, đập đá đi, đập đá đi, đập, đập, đập, đập đá nhanh Ôi trời ơi, mẹ nào mày đập đá kiểu gì đấy Trời ơi, mẹ mình mình mở một đường không bây giờ Đấy có đường quay lại rồi Đường dây, đường dây, đường dây Đường dây Tránh đường Trời ơi kìa Ơ kìa Rồi ơi Làm đường dây em ơi ừ. Anh đéo có đường qua đặt đường dây rồi Anh mà đặt cầu cơ mà Tịt đường dây ở kia Kéo cho mình giải tẩu Đây vãi nổi Tào đá bên này cơ mà Đường dây em ơi đào đường cho mình ạ đào đá đào đá đào đá kia khó thế nhở chơi trò này nhưng mà mình không đủ không đủ không đủ không đủ không đủ thời gian hmm. đích rồi đào rộng làm được lại đi mẹ chơi từ từ chơi chơi luyện mức độ dễ trước đi chơi khó quá nếu chơi được bỏ đồ lên sẵn nè tao chạy kìa đào đá đi em đào đá đi bố là tường dây cho Đà đâu, đà đâu Đào gỗ đi em còn nhanh như thế này còn còn khẩn trương này làm sao chơi medium được Ủa còn lại đào đá đi em hai đường không nó đánh nhau trái trái gì yeah. nhầm vậy gỗ đâu cục với nhau kìa mỗi lần sản xuất được ba cái đi em Rồi về đến ga rồi Easy mới chơi được Easy thoáng hơn đường thoáng hơn Ô bên nâng cấp à Nâng cấp tech nước à đầu kéo cấp speed làm đường dây cấp tay ngược gì, Đấy, nâng cấp gì? Bây giờ nó tự cộng à? New War à phải nhấc cái này ra đổi ơ à, không đổi được mình có 3 trên 5 rồi sao à, b được cái này đây rồi dễ chắc là không sao đâu ừ. rồi chuyện gì đã đi rồi làm gỗ đi em dìu lại ở bên này ai à, sao ngáo vãi nồi ạ à. vứt ở bên kia luôn xìu bên kia Oh fuck Cha này Chạy đâu kịp rồi Man còn trời sương mù nữa ôi hồi cướp à ừ, con cầu này tải một phát mấy cái liền kaputt. Mẹ bọn này ờ, trộm đá đi nữa. Gỗ, gỗ em ơi. Đây là cần trương quá. trương ấy chơi nó bị khẩn trương kiểu gì nó như vậy amar. Mooi. Verdiep, verdiep, lần chỉ được thay một thứ đấy à? Chưa thay tàu này được, tàu này đi nhanh hơn đúng không? Thay tàu này đi nhanh hơn thì chết dở. xa ve vào ơ à. từ từ từ từ từ từ sao về chưa nhở hai pi luôn à Đủ cái này chơi hai pi rồi một mình làm sao chơi được hai pi à spirit input là là là là, là thêm người à much. Thì đấu á Đây này chơi thi đấu à 你然啊！